Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại xã Niêm Sơn Chuẩn bị à, chạy vào thôn Nà Giáo Khu vực mà có à, gia đình nhà em Mỹ Hiện tại là đang nuôi hai cháu nhỏ Chồng bị mất vì tai nạn giao thông Như video trước mà Giang có chia sẻ và ghi hình Thì gia đình nhà em Mỹ thì hiện tại là đang sống nhờ trong một căn nhà bếp bếp và Giang có nhận được cái sự hỗ trợ của chú Điền Vũ là chú muốn mong muốn là ủng hộ cho gia đình nuôi con vật gì đó hôm nay Giang muốn vào trong gia đình để hỏi xem là nhà em Bỉ là có muốn nuôi hay không và em Bỉ có đất để nuôi hay không, có chuồng để nuôi hay không ấy. Thì à, xin mời tất cả mọi người là cùng đồng hành với Giang vào trong nhà em Bỉ nhé. Để mình chạy vào trong à, nhà em Bỉ mà giá thì à, mình sẽ chạy qua cái đầu treo như này thời gian thấy là nước rất là đục thời gian vừa qua thì uh, mưa khá là nhiều chạy trên cái con đường bê tông nhỏ nhỏ này rộng khoảng chừng một mét hai bên này thì à, giang nghĩ là ô tô là đi vào thì hơi khó à, phía đằng à, trong à, khu vực nhà em mỹ này thì để xây được một căn nhà thì giang nghĩ là rất là vất vả thứ nhất thì phải qua một con cầu treo này một con cầu treo đó giang nghĩ là trọng tải thì được hơn tấn này phương tiện là chở những cái vật liệu vào trong nhà nghỉ chắc tôi nghĩ là chạy xe máy chạy khoảng chừng à, hơn 2 km đường bê tông thì à, người sẽ chạy theo con đường à, đất này lên và nhà em mỉ này thì mọi người chạy khoảng chừng à, một cây rưỡi nữa sẽ đến à, nhà em mì đoạn ngã ba đây thì mọi người sẽ rẽ à, xuống một đoạn đường nhánh nhỏ nhỏ Hiện tại thì ờ, Giang đang có mặt tại ờ, khu vực đầm số nhà nghỉ Không biết là em Mỹ và các cháu là có ở nhà hay không hay là đi làm đấy Thực thường thì bà con ở trên này là hay đi làm buổi sáng là trưa là ở nương luôn cơ vực nhà em mỉ thì có khoảng ba bốn năm hộ thôi chào cháu nhá thế mỉ có nhà không nhỉ các cháu mỉ có nhà không Hả? đi gọi mỉ về không không nhà à, đi gọi về đi về chú nhờ một chút nhá vâng. không một quần như em à không biết mì đâu không đó đi gọi về chú ơi Nhá Chạy đi gọi đi, gọi mỉ về đấy Nhá Nó tha, nó tha Cháu chào chú ạ Ừ Nãy Giang có hỏi qua mấy cháu nhỏ ở đây thì à, bảo em Mỹ à, đi làm nương Bây giờ đang nhờ các cháu à, đi gọi em mỉ về để mình nói chuyện với gia đình ấy cái ngôi nhà của à, ông bác mà hiện tại có một căn bếp em mỉ đang ở nhờ là một ngôi nhà trình tường đấy mọi người này ngôi nhà được đắp bằng đất rất là dày luôn mình à, ghi hình cho mọi người cùng nhà xem một chút đây rất là dày gần như 60 cm cái ngôi nhà trình tường này mà người ở em mùa hè rất là mát và mùa đông rất là ấm Đó. chào à, bác nhá, cô nha. Thế nương về vâng à, Có xa không nương nhà mình có xa không cháu? Không xa mấy Không xa mấy đâu gì ờ. Con à. cháu năm nay mấy tuổi rồi? Hả? 12 12 tuổi ai giờ? Nó tinh kinh soi phết đây nhỉ? hả à, học lớp lớp mấy rồi nhỉ lớp 6 lớp 6 nhỉ ừ. cố gắng học nhé à thế à ở phía bên trong này ra ghi hình cho mọi người cùng xem là cái ngôi nhà cổ là, nhà trình tường của mọi người phía bên trong nhà thì những cái ờ, vệt như này thì mọi người biết là nó chát và nó bị nó nứt lâu năm nó sẽ nứt à nuôi được trào màu ở đây đúng không Ồ, xem chả màu mũ thế Con này bắt được lâu chưa? Chưa Hả? Mới bắt được à? Ừ Ở khu vực ở ờ, bên trong vùng ờ, đồng bào Hâm Mông thì người ta hay làm một cái bếp như này, này. Bếp này là để đun ờ, cám lợn đúng không? Cháu nhỉ? Đun cám lợn những cái ấy của bà con ấy. Nó hơi tối một chút thôi, có điện ừ cũng được đắp bằng ờ, đất nung đủ 3 tuổi à sao đủ 3 tuổi rồi dạ. à tháng 8 thì đi học lớp 1 ở lớp mẫu giáo à tháng 8 đi học mẫu giáo rồi à. con trai của Mỹ cũng được 3 tuổi rồi sang năm là đi học mẫu giáo rồi nhỉ gà này gà ta từ thế đấy tích tích tích tích gà này như kiểu chim cút đấy chứ nhỉ ừ. hả phải con chim cút không cháu hả không con này con gà à? không phải con gà đâu quá con này con chim cút mà nhỉ cái quả trứng nó nhỏ nhỏ ấy quả trứng to à thế à mà sao gà gà nó nhìn ờ, khác nhỉ bố có ba con Đâu con bố nó như nào? Chưa, chưa chắc nó đi chơi á À thế con mẹ là nó, con mẹ của nó là con nào? con mẹ nó lại đi để chơi rồi Em À, à mì về rồi À Rau chay luôn à Con bố về rồi bố về À, à đây là con chim Không phải con gà cái này ờ, giống con chim cút thật nhưng con bố nó em mỉ sang à? đi đi sang ờ, bên nhà ờ, mỉ tí nhỉ thì cháu sang đấy một tí nhỉ mọi người sang đấy nói chuyện với mì đi ừ đi sang nhà tí đi nhỉ à đây là con bố đúng không là con chim là con chim đây con con chim đấy ô chào em nhá vừa đi nương về à đi làm gì đây ruộng à hay là à làm ruộng về ô đi đi vào nhà nói chuyện một chút nhỉ vừa nãy thì à, giang có đời em mỉ vừa về xong thì hôm nay anh vào đây thì anh muốn hỏi mỉ một chút với lại chú ờ, bác này một chút à, em có muốn uh, nuôi con lợn hay là con gà gì không thì anh sẽ bắt uh, về cho em nuôi để em có thể phát triển kinh tế thì nhà em là có đất để uh, nuôi lợn không và có chuồng không ừ đồng mà dưới đồng vua hay nói tiếng kinh được mà con lợn con gà con em biết mà em, con lợn à nó sẽ uống cua uống cua giờ chói lúc mình mè không có chuồng thì nó nuôi là làm lại cái chuồng ý định là em cũng muốn nuôi nhưng mà không có chuồng nhưng bây giờ mình có làm được chuồng không ừ làm mới ngay ngày được vâng làm mới ngay thì được được lợn thì làm bé vâng đấy làm bé bé đó mình tốt lợn đi không thì, thì à, bác có giúp được Mỹ là làm cái chuồng lợn không? Có. Là gia đình anh em ấy. Có. Vâng. Con cháu của ông mà con cháu cũng làm. Vâng. Thì có gì uh, uh, bác có thể nhờ anh em, em có thể nhờ mọi người ấy làm cho em một cái chuồng lợn thì anh sẽ bắt cho em khoảng à, hai ba con lợn dạ. hai ba con lợn nó to to bằng cái của nhà cháu kia kìa dạ. chút là về em sẽ nuôi để sau này em có điều kiện là phát triển kinh tế thì em nuôi được nó đẻ ra em có thể bán được dạ. khi nào đó tại vì à, hỏi là hiện tại là mỉ là không không nuôi được con gì đúng không chú? À, không. Hiểu bao nhiêu? Một một tháng mà không làm không nuôi được cái gì. cũng <laughs> không có con gì để nuôi đúng không? Không có. Đấy mai cả nước hết tiền nữa mà ừ. nhưng mà có muốn ý định thật là muốn nuôi thật không hay là nói dối anh anh hỏi thật là có muốn nuôi thật hay không nữa thì, thì các bác còn biết làm chuồng dù mà nhớ uống cua chứ mong cua à ừ, nó làm nuôi mới Ủa, nâng cầu à? làm một cái chuồng ừ. Trời mấy ngày nữa mới làm được ừ. Thế là mai mai là có làm được không bác? À, bây giờ đang ờ, quấy rượu cho hết Quấy gì ạ? À, À có nghĩa đang làm ruộng Đang làm ruộng À mình đang bận làm ruộng nên là chưa có thời gian để làm đúng không? Dạ, dạ. À, à. Ừ. Là khoảng, khoảng bao nhiêu ngày thì mới làm được nữa Khoảng bao nhiêu ngày mới làm được năm sáu ngày năm sáu ngày nó mới làm được cái chuồng lợn này dạ. Quá thế rồi một tuần à à. thế mà là để để mà làm cái chuồng lợn khi sau khi hoàn thành nó khoảng mất khoảng bao nhiêu ngày chứ ờ, làm bé thôi mà không hai ngày thôi mà làm được hai ngày là xong đúng không vâng vừa nãy thì Giang có hỏi chú em mỉ Đấy, thật sự là hiện tại bây giờ là gia đình mọi người là đang bận làm ruộng nên là không có thời gian để mà mình có thể làm cái chuồng lợn còn uh, gia đình em mỉ thì thật sự là hiện tại em cũng không nuôi được con gì cả gà cũng không có lợn không có trâu bò không có thì uh, hôm nay giang chủ yếu vào đây là hỏi em mỉ là có muốn nuôi hay không và có ý định nuôi hay không <coughs> hai là đất nhà em mỉ là có để làm cái chuồng hay không và có chuồng chưa thì vừa nãy thì bác cũng chia sẻ là là không có chuồng thì bây giờ cần là phải làm một cái chuồng đã còn em mỉ thì con gái thì người với thân phận con gái thì không thể mà lo toan được như kiểu con trai được nên là đành phải nhờ và ông và đàn bác đây là cố gắng bảo anh em hàng xóm trong gia đình làm cho mỉ một cái chuồng nhỏ nhỏ để cháu sẽ bắt hai ba con lợn về cho em mỉ để em mới nuôi đấy để có thể sau này mỉ phát triển kinh tế có thể nuôi được hai cháu nhỏ trước mắt là như vậy Dạ, cái cái tình hình hôm nay cháu muốn vào đây để thông báo với chú với bác với vâng là thông báo với em nhé để em biết để em có thể à, làm cái chuồng lợn thì dạ. em phải nhờ à, mình làm theo như giang vừa hỏi chú thì chú bảo là bắt đầu hai ngày để làm một cái chuồng lợn nho nhỏ và hiện tại thì chưa thể làm được vì mọi người hiện tại đang mùa ừ, làm ruộng cấy gặt đấy nên là không có thời gian để làm chắc phải khoảng tầm vài ngày nữa thì mới có thể làm được nhưng mà bác ở đây là có số điện thoại không nhỉ như là cháu bác không lú lìa là thế là mì có số điện thoại không từ từ lú có cả từ lú đã chăng mì có số điện thoại không có à? chị bao à có không có, có thì không có máy hỏng à? hỏng ồ không có rồi máy của mì là hỏng, à? rồi, rồi. Ừ. trong là cả thì con trai của bác có không? mấy cháu này có không? Không có. Bố có à bố vâng, vâng. có chồng cáo là tí lúc đâu nè chồng bố khỏi nhà ừ bố tí lúc nhà thế chồng bố có số à. số của bố à có số của bố gì vâng, thuộc thuộc không có lâu lâu cho chú để chú hỏi hôm nào khi nào mà ừ, có thể làm được trùng bò trùng lợn đấy cho mỹ để biết đường đấy còn chắc số bao nhiêu không ba ba sáu bảy bốn bốn bốn tám hai một chắc có nhà có chuông đấy thế là mình ngồi bên này ăn cơm với mọi người bên này đúng không vâng ờ thế nên ngồi ăn cơm với các bà các cô nhưng mà có nóng không không thì cho bàn vào trong này đường mời em vâng này thì còn em nó to này cho bàn vào trong này đường mà nó to là nó to nó to à để các cháu bên này cũng được các bà các bác em đấy cũng được vâng. Vâng, mình sẽ nghỉ ngồi ăn cơm bên này nhé vâng. hôm nay là em nghỉ là đi giúp uh, em bên, trai bên này ở bên cạnh nhà ấy chỉ là cũng nấu cơm ở nhà ấy, không ăn rồi chưa mì dầu xong rồi vâng. còn sang đây ăn ở nhà hết rồi mọi người vâng, đây vâng. để cho các cháu nhỏ đây là ăn bên này còn bên phía ờ, bên trong này sẽ để các ờ, ba các cô ăn ở trong này thế là các bà các bác vào đây được mà nó lấy vào ờ, đây được còn để các cháu nhỏ là ăn bên kia để các cháu nhỏ ngồi ăn bên kia 밑에 또 떠요, 봐. hôm nay là mỉ đã đi uh, giúp mọi người làm uh, ruộng nên là cũng nấu uh, cơm uh, <laughs> mang sang bên này là ăn cùng nhau luôn Ô thì rồi xuống dưới hết à các con có bác ngồi đấy rồi lên đây cho đấy đi đấy xe là rồi mà dưới đây để cho các cháu ơi thì tải hết tao mà trên này thì ờ, đồng bào hâm mông người biết là lúc nào cũng phải có một tí ờ, hộp chớ mê mê và <laughs> nhưng mà mong mà có cái gái ờ, nó vợ nó không uống rượu à, ai hả bác à? như nào như nào là dân nông hà dân mông đấy là sợ sợ rượu nó không uống rượu à, sợ rượu à, ờ, sợ rượu không uống rượu thế có một con trai thế nên mỗi ờ, ba chú cháu mình ờ, ngồi với nhau đã nhau dạ. Ồ, thế đây cô đâu cô có uống à, vẫn không không không không thế thì chị em chúng cứ dồn vào hết đó thế thì đông lắm quá chật lắm quá dạ, cái hàng tí sáng thế thì dồn dồn canh đi em ạ dồn dồn canh canh ờ, canh bên đấy còn mà cho mọi người chúng có ba cháu mình ngồi đây thì được đánh bên, canh này chết rồi bên bên, bên đấy còn à? ừ. trên này thì cơm rồi mà hâm mông thì không có gì đâu đây là món đỗ này đây là mướp ờ, đắng này đấy là thịt lợn đây là canh ờ, nước canh Thôi, hơi cảm ơn ờ, em nhé Thôi cảm ơn ờ, chú rất là nhiều nhé ờ, Mời tất cả mọi người ăn cơm nhé Mình người Giang nhé Uhm. Rượu là rượu gạo hay là rượu sắn nhỉ? Rượu gạo Gạo là hay là rượu ngô chứ? Rượu ngô đúng không? Rượu ngô Đúng ngô hẳn giang luôn giờ sáng là năm mấy năm nay không có sẵn à đấy à không, không có sẵn không làm được đâu không làm thời gian ờ. làm có thử nói nhỉ đố vâng vâng không tao chở tao không mua đến nào vâng vâng cháu mời chú nhá mời em nhá à. hmm. trước nay vừa không về nhỉ vừa đi vắng mất rồi thằng này là chả biết đâu tối đâu có gì không thế rồi đang không thể lo lắm mà để ờ, đợi em ờ, vừa mang đi ờ, chợ về một chút nữa mình sẽ trò chuyện cùng em ấy để giúp em mỉ làm cái trùng lợn này thì em mỉ sáng nay đi giúp chú làm ruộng cũng nấu cơm là tiện sang nhà chú luôn thì cháu cũng không biết gì thì cảm ơn chú nhỉ cháu cho thêm thêm tí đi cháu thì tí là khả năng phải đi đường rồi đi đường về ấy nên là rượu thì ờ, được chảy góp một chung thì à, bữa cơm này cháu cảm ơn à, chú và gia đình nhé cảm ơn à, em đã có bữa cơm rồi là ấy là mời anh nữa chúc sức khỏe chú và gia đình như em mạnh khỏe nhé này không không có gì thời gian này gió vẫn không có <laughs> gió gì ăn ông này bà con nam ông này quá tuyệt vời cứ có rau ăn và gạo trắng là ngon này hoặc là ăn mềm mén là đấy này Bây giờ chú là anh em là không ăn mềm miến đúng không? Không ăn, ăn mà Nó ăn đúng không? Ừ. Ăn này Ừ, đúng không? Thì nếu mà hôm qua... Rồi, không sao, không sao ừ. Anh chỉ cần nghe bớt đắng này mà Ừ Này, ớt xanh Canh, canh, canh, canh, canh ớt rồi ừ trên trên uh, ờ, bảo hâm mông ấy uh, cái món uh, ờ, hầu chớ nào là không, không thiếu được mọi người Vâng, cảm thấy là đi ở trên ờ, đồng bào Hâm Mông này mình cảm thấy tình cảm con tuy không có gì nhưng mà tình cảm của con mà dành cho mọi người rất là cái, cái điều quý hóa mà đang cảm thấy rất là chân quý điều đó nên đang đợi cái số em vừa về lúc mình sẽ nói chuyện nhờ mọi người cũng như em ở đây đang dạ, đấy là là rảnh rảnh ấy đây là giúp chú chú mình làm một cái ờ, trùng lợn ờ, lớp trùng lợn sẽ bắt cho mấy con lớp để cho nghỉ nuôi để nó phát triển kinh tế Nói dạ, con nói chuyện với bố em rồi mà dạ, ừ, qua à, mời em ờ, ấy nhỉ à, bà chó mình thôi ba người vì sức khỏe có gì là hỗ trợ giúp đỡ mình nhá vâng ạ ừ, chú là để mấy con lợn để có phát triển kinh tế nuôi bây giờ không có gì nuôi mà thì à, nhà mình vâng. Ừ. trong đấy là làm cái chuồng họ thì làm bé thôi nhưng mà ừ. ở chung ấy là dốc quá <laughs> làm khó ra à, đấy à. làm chỗ nào mình làm chỗ nào mà nếu mà định làm ấy. thì mình mình là nếu ở, ở tích đây bên dốc ở sang bên bên dốc <laughs> làm cái chỗ nào cũng gần dốc thôi ừ. Thế đang hỏi là chú là dù một người giúp mình làm được chỗ nào cho nó thuận tiện tốt nhất đấy. Về... Tốt nhất là chung đây là khó khăn đó, khó khăn lắm sao bên đấy còn còn xa hơn ừ. thế làm là quanh nhà không, không có chỗ nào tiện tiện hơn tiện à? tiện là trong đấy là chuồng vẫn hai hai chuồng ăn có hai chuồng Ừ. sang bên đấy còn tí nhưng mà gần xa ừ. Người gần lăng khó à. dốc dân ấy mình đi đi lại mình không khó ừ. chỉ là về ấy nhỉ thì bàn nói chuyện với à, vừa là anh trai của em mà vâng đấy là xong để anh gửi xuống anh à, gửi mình ờ, bàn xong là sang bên nhà em anh gửi ờ, đây đây ờ, em cần tích trên đấy nó có cái chỗ bên đấy ra là cái chỗ đấy vẫn bạn luôn ừ. còn Ừ, dễ dàng ừ, dễ hơn ừ, thì anh mới bảo muốn đợi vừa về thì mình nói chuyện với vừa xem là à, cũng mong là chú với lại sang bên này vẫn còn nhưng mà sang bên này dốc quá đấy lúc mưa là mình đi là ừ. khó thì như là mì là không không có đất thì thật ra là nếu mà nói chính xác rồi đấy, thì là mì là chồng của mình là dạ. Ừ, con em chú của của, của chú này à. chú hiện tại là em trai của chú là cũng mất rồi thì hiện tại ở nhờ mình đã còn gọi là người bác của mình trong một cái căn nhà bếp ấy mình biết rồi thì em cũng không nuôi được con vật gì cả à, cũng rất là khó khăn thì uh, thực sự ra cũng ở trong này nếu mà để làm nhà ấy mình rất là khó à. làm một căn nhà rất là khó một món cái điều nó không một đường quá là khó hai mình muốn là cho em mình là phát triển kinh tế là mình một là nuôi con vật đấy ừ. lợn gà đó để mình có cái kinh tế để bán được sau này mình nhân giống ra đúng không ừ, vừa mình khó sau này mình sẽ có một chút kinh tế để nuôi hai cháu nhỏ hiện tại là như vậy thì uh, mà số số số tiền mà Giang nhận được ừ, này là chú Điền Vũ là muốn ủng hộ gia đình nhà mỉ thì Giang cũng ờ, thay mặt gia đình em mỉ cảm ơn chú Điền Vũ rất là nhiều cũng ờ, chúc ờ, chú Điền Vũ và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bình an thành công trong cuộc sống chắc là Giang cũng ngồi cơm với mọi người một chút thì chút là mình sẽ đợi em vừa về thì mình sẽ bàn với em vừa sau nên làm một chỗ nào tốt nhất thôi ờ, cháu ờ, khởi nhỉ nhà ấy là ờ, người một chiến <clears throat> anh em một chiến bạn thân em rất là nhiều nhé chúc sức khỏe chú và hai em nhé dạ. còn chị em phụ nữ thì ăn cơm ở phía này dạ. dưới kia là không, không uống rượu à. Ây da Nhiều vụ hòa ra <laughs> Quá chất luôn